cần chim xét điểm khéo thiện ác quyển cân chiêm sát nghiệp báo thiện ác còn gọi là cân thiện ác bồ tát gồm hai quyển do ngài bồ đề đăng gửi với lời dạy của Phật mà nói ra, quyển thượng nói rõ cách chiêm quỷ để xem xét nghiệp báo thiện ác, quyển hạ thật thuật rằng nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chiêm xét tức là dùng tướng mộc luân, mảnh gỗ, siêu quỷ để biết nghiệp thiện, nghiệp ác cùng quả báo khổ vui làm giữ đời trước và đời này cho một người nào đó.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 Tuy về hình thức là chim bói, nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chim bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chim bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật. Thuộc thành Phật xuất gia tại gia có quy y thọ giới hẳn hoi và trước khi muốn chiêm xác phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện, tùy hủy, hồi hướng Có được tự tin hoàn túy thăng tịch rồi Thì sự chiêm sát thiện đáp mới tương ứng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật phù Tát và Ngài Địa Tạng Khi đó những điều cầu cần mới ứng nghiệm và chính xác Không đủ những yếu tố này như chiêm sát sẽ không tương ứng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 các phép học tập quán này có hai đường lối quan sát ấy là pháp quán duyên tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới tức có thể trực nhận ra nhận nhất thật tướng được mệnh danh là tu đúng pháp đã thừa sẽ dựa vào tính bồ tát vị nào không khen nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên hãy niệm danh hiệu của đại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 và thâu vào phụ lục các kinh trong đại tạng sự truyền bá có hơi rộng đại kể từ đó đến đời minh có ngạch chiếu húc đại sư chưa trước ta một quyển tựa đề là huyền nghĩa kinh chính sát hai quyển chính sát nghĩa sớ và một quyển chính sát hàng phép các thực hành việc chính sát bốn quyển trên đều là chú số của kinh này theo tài liệu lực đại gia ở ký quyển 12 cận tại đây cũng là ngày luật chung về thám thức của Bồ Tát Điện Tạng đã trích nhận trong chim cái này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Điện Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi ta bè Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại đây như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang bị suy vi, tà pháp đang lừng lẫy. Điều đó là rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vi vị pháp tăng trỗi dậy, cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo như xuống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 Cũng vì nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại từ bi vô tận, chỉ dạy các chiêm xét nghiệp báo thiện ép để người tu hành tự biết túc căn của mình sau đó lựa chọn pháp tu phù hợp với căn cơ trình độ ngõ hầu thoát khỏi sự báo hại của các thứ ma tà thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chưa quốc kinh thường cho rằng Phật Pháp theo chủng với hình thức nói quệ của thế gian. Với hình thức một bộ mục luân gồm 19 mặt gỗ chia làm ba nhóm, nhóm đầu gồm 10 cái, thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa ba mặt thông nhiếp nghiệp thiện ác sâu cạn riêng nghiệp của thân khẩu ý nhóm sau 6 mạng thâu nhiếp 6 can 6 trần 6 thức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phản thắng thế gian và xuất thế gian. Như vậy được thấy kinh chứng sát nghiệp đó thì ác này thật bất khả cương nghị không một loại bó gian nào có thể sánh kịp. Riêng về thuật nghĩa của đại thừa thì cũng được vùng tác để dạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận đại thừa khởi nghĩa của Bồ Tát Ba Minh để sẽ thấy rằng những nhĩ căn đạo của luận với tính phần lớn đều ở trong cân này thế thì cân này đã tóm tắt lại về ý trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy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 tháng trong hạ mùa an cư bến tí 1996, dịch giả kính ghi. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đấng nhất thiết trí ở thành phương xá trong đối lên Thứ dùng Sức thần thông thị hiện đã trở thành tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại cùng với vô lượng vô biên đại chúng cầu hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tấn Tử Tài đứng dậy sự, lại y phục vén áo vai mặc cùng kính chắp tay bật lên Đức Phật, kính mặt Đức Thế Tôn này còn giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi, thưa thịnh Đức Thế Tôn cuối mong, Đức Thế Tôn rủ lòng cho phép.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 biến loại ly lòng họ khiếp nhược lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được cơm áo ám mà để nuôi thân mẹ. Do những nhân duyên đầy dễ các thứ chướng ngại như thế cho nên đối với chính pháp của Phật cam tính của họ trở nên chậm lụt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 sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bạt thành thục chúng sanh do đó trong đại hội này thần tướng của người đoan nhiều ai đức thù thắng chỉ trừ như lai ngoài ra không ai có thể hơn nổi vả lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa lừa thế giới này trừ những vị đại bồ tát như văn thú sư lượng vai thế âm ngoài ra không ai có thể sánh kịp cũng bởi bản thể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 Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trừ những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và thoát thế gian như chưa có được đức tính quyết định chẳng thể tu học được hồi về sự vô thường về ý tưởng khổ ý tưởng vô ngã ý tưởng bất định những pháp quán ấy chẳng thể thành tự chẳng thể xuyên năng quán bốn thánh đế hoặc là pháp quán 12 nhân duyên hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt do chẳng xuyên quán những pháp như vậy cuối cùng chẳng thể không tạo lỗi thuộc 10 điều ác căn bản đối với công đức của Phật phép tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi tam bảo chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối trong ba định thừa đều không định hướng những hạng người trên nếu có bất cứ hướng chuyến sinh nào thì mối lo lắng càng thêm tăng chữ hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều tâm trạng sáng tạo cần nhiều lắm làm gì ở chết nóng ở trên này con máy lạnh thì mày không bật đi xuống dưới đi con vô thường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 hàng đệ tử Phật người nào có sự chứng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước cũng như những sự cố vui dữ làm hiện tại đời này duyên hợp mà có duyên hết thì tan nguyện nhắm theo tâm tướng hiện quả khởi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 tay gieo qua chỗ sập bên cạnh khiến cho chuyện đổi nhân vì nghĩa này mẫn gian lại luận lại nương tướng này có thể phá học lưới nghi chấp trong tà trung tâm của chúng sanh chuyển sang đường chính đến chỗ an ổn nên gọi là luân về tướng một luân thì tất cả có ba thứ khác nhau thế nào là ba một là luân tướng biểu thị nghiệp chúng hiện ác xa biệt đã tạo đời trước luân này có 10 hai là luân tướng biểu thị nghiệp chúng chứa nhóm trong những đời trước hoặc xe hoặc cần tạm nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau luân này có ba ba là luân tướng biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời luân này có sáu như muốn xem xét những nghiệp ác sai Việt đã tạo từ trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân y 10 luân này viết kỳ sang tự của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân ghi ở một mặt, Để lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 nghiệp thiện khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm hết tất cả các thiện pháp về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ của tất cả điều ác có thể tóm nhất tất cả ác pháp phép. Nếu muốn chiêm quẻ tướng một lần này trước hết phải học sự dốc lòng thàn lễ chung tất cả 10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 viện tháp nếu tất cả Phật sự của các Đức Phật cũng như tất cả bao nhiêu đạo Pháp và chủ thuyết Pháp cũng như tất cả chư hiền phái tăng nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng như như thế xong rồi lần lần thẳng tự sáu đây là mật bốn vô lượng tâm biết sâu cái pháp xưa nay vắng lặng không sinh không diệt nhất vị tình đẳng liền niệm thanh tịnh rất đáng tròn đầy lại một lần nữa một tâm một chỗ riêng cúng dường ta điểm tạng bồ tát ma ha tát bằng các xương danh hoặc tụng niệm thần nhất tâm xương rằng nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát xương danh như vậy đủ một nghìn lần qua một nghìn liệu rồi bằng lời như vậy địa tạng bồ tát ma ha tát đại từ đại bi của mong bồ tát hộ điện cho con và tất cả chúng sanh mong trừ các nghiệp chướng làm lớn đức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 nó chẳng tương xứng phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luống sai. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện yếu thiện ác được tương ưng rồi đời với những món thuộc năm thứ dục khi được sự ý chớ tự sẽ nuôi rồi khỏi buồn lung nệ. Tiền nên suy nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước cho nên ngày nay đã được báo này, Thầy ta cần phải tiến tu thêm nữa chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp áp nạn hoặc là những sự suy nã chẳng là đối lắm lo sợ chẳng được như ý phải nên càng chịu chớ nên bi hối mà phá tu thiện nghiệp liền nên sẽ nghĩ nghĩa ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo cho nên bây giờ mắc ta phải như thế này ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó cùng những chuyên tu pháp môn đối trị và tạo thêm nghiệp làm không được dừng lại hai lời biến phong túng nếu chẳng chẳng như thế chỉ càng thêm sự chưa nhau các khổ các thứ khổ tụ mà thôi trên đây là phương pháp chiến xác bằng tướng mộc lần thuộc cách thứ nhất. Thiện nam tử nếu muốn chính xác nghiệp được chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước những nghiệp đã tạo mạnh yêu lớn nhỏ sai khác thế nào lại nên khắc vũ ra làm ba luân biểu thị ba nơi thanh khẩu ý mỗi luân trụ một nơi viết chữ nào đó tại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chi mí kẽ mặt thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn kế mặt thứ ba đặt một nét khác hơi to và sâu đến mặt thứ tư khác một nét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 ơn là trong 10 loan tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bắt sát chặn theo hoặc lần sau là trộm cướp ý trước chú mục xem nghiệp bắt sát như lần tướng xem lần thứ hai đục ép người thân đó cũng gọi là trận kế hợp lại nữa nếu gái hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng cư nghiệp sát không đã dũng giết chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát nhưng trong luân tương chiêm lần thứ hai được thân đại ác đó gọi là chẳng được kế hợp từ đó suy ra trong nghiệp của cậu hay nghiệp của ý cũng chẳng tương ưng lại vậy cần phải biết rõ Ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo với Ngài Kiên tịnh tín Ngài Địa Nam Tử nếu đời này và của các hạ chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết vừa mới phát tâm tu tập thì tịnh trí tuệ vô tướng cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong đời trước nhiều hay ít nhẹ nặng như thế nào nếu như nghiệp ác sâu và lâu dài thời chẳng được học ngay pháp thiền định chiếu huệ trước hết cần phải tu pháp sám hối vì sao thế người này đời trước tập khí tâm ác mạnh mẽ nhẹ bén cho nên hiện tại áp đã nhiều ác bị phạm trọng cống cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thằng định ma lập tức tu thiền định chiếu huệ người đó sẽ có nhiều trường ngại chẳng thể thành công thành công hoặc bị phát tâm lầm lạc cù lại hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối hoặc thâu nạp pháp tà thêm lỡ ác kiến thế nên trước hết phải tu sáng pháp một khi đời trước từng nhẹ móng rồi áp lìa được các trường thiện nam tự hành đã muốn tu theo sám hối thì nên ở chỗ đó tùy năng lực của mình mà trang nghiêm một tỉnh thất vừa phải trong thất tôn trí tượng phật bồ tát để cân sám treo pha lọng lụa chuẩn bị hương hoa để dùng cũng như tắm gội thân hệ giặt sạch y phục chứa cho hôi hám You're campaña. xong mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại mười thứ nghiệp áp bốn thứ tội đại nam tội đại nghiệp tâm kiến điên đã chia vật tam bạo tội nhất diễn đề vân vân khi đó thằng giả lại nên suy nghĩ đến tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đạo mà cưỡi không có thể nhất định để có thể nắm bắt và thể của nó vốn là rộng lặng nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm diệt hẳn gốc tội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 thường các chủng lại, các hạng trong doanh nghiệp có hiền mỏng cọc cho những căn định có làm có chân say phép khôn lường hoặc có những người sau 27 ngày thì được thăng tịch có người trễ qua 21 ngày cho đến trễ qua 49 được thăng tịch nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tan trưởng phải qua trăm ngày mới được thăng tịch hoặc 200 ngày cho đến trễ qua 1.000 ngày sau mới được thăng tịch nếu được cai đến cực kỳ chậm một tổ chức sâu bạn cần phải luôn luôn phát tâm trọng quan trọng và dẫn đến việc tinh thần này thường xuyên xương niệm sớm tối tinh thần giữ quan tượng Phật giảm bớt phụ kỹ để sáng phát nguyện vui tư cúng dường chẳng lừa chẳng bỏ dù cho mất mạng cũng chẳng sợ hãi đánh như thế trong một nghìn ngày quyết đối thành thiện nam tử nếu muốn biết được tớ hành thai 18 thủ trong tay yêu đung ba lần Nếu thân khẩu ý đều là thuận thiện Người đó gọi là thân tận lại Về đời sau này các hạng chúng sanh nhân đã quá đẹp của hoàng giám sát Thì quá khứ từ trước lâu xa trở ra ở trong Phật pháp đời nào đã từng tu tập niệm pháp Vì người đó tu những công đức gì thì nghiệp đó cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ Dù đó là những hạng người trước kia Trong lúc được sự tham tịnh hướng chẳng đồng hoặc có sau khi được ban hiệp thuận viện liền liền được xem các thứ tướng hảo hoặc có chúng sanh khi được tướng trạm ba nghiệp làm việc trong một ngày đêm lấy đại tài ăn tán đề thân của mình hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân thì thời tới hoặc có bụng là không thể thân Phật đến để chứng minh tay xa đầu mình khen rằng làm thai nghe này hành sinh tay để chứng minh cho người hoặc nằm mơ thấy thân vị vô tết đến để chứng giám hoặc không thấy rõ hình các thực phẩm phóng đại ánh sáng để vì chứng minh nếu người chưa thấy được ba nghiệp làm mà chỉ trước đó nghe thấy những việc như vậy rồi cho mình là sáng có kết quả thì đó chính là hư vọng số vị chẳng phải tướng lại vậy nếu người từng có gốc là xuất thế tùy sự nhập thọ của họ mạnh lắm thì ta lúc đó tùy chỗ gián độ mà vì hiện thân phóng án từ que khiến họ an ổn liền những gì sợ hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa hoặc lại khiến họ tự nhớ về những việc làm giữ đã tạo trong những kiếp trước hoặc lại tùy họ ưa nhìn phép gì liền vì nó những nháo pháp thâm yếu ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức được tin quyết được vững chắc hoặc lần lần chứng phải vị sa môn lại nữa nếu chúng săn nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói phép sẽ siêu phù hợp với lòng sun back. muốn có mặt những gì đều là sai lầm những gì thấy nghe chẳng phải tướng là có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính có kết quả gì là do tà thần sung giữ nếu rõ điều gì là trí tà biện bác biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người nên trước tập quán đường lối sáng suốt nếu tập đường lối thuyền định trước đó xem chỗ được học không bị chướng ngại xem chỗ được học là điều thích nghi xem chỗ được học chẳng phải thiết tâm của người được xem thì hoan nghị người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại người được mời gọi sẽ được nhắm đến người mình chê ghét được rời khỏi họ người mình kính mến sẽ được gần họ quán pháp lý dụng ý được tập trung quán pháp lý dụng ý chẳng tập trung người được mời gọi họ sẽ chẳng đến người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến người được hẹn trước ở lại không đến người đang được xem được sự an lạc người đang được xem hiện chẳng hỏi người đang được xem đã không còn thân người mình trông gặp sẽ được gặp họ những gì mình đang tìm được gặp lại những gì cầu nghe sẽ được lợi là những gì mình mong tìm nơi vừa mới đến có thể khai hóa nơi vừa mới đến có thể khai hóa nơi vừa mới đến tự được lợi ích con đường chạm qua không bị não hại con đường chạm qua bị có bị não hại vô dân ác như đó kiếm đổi lên vô dân ác như nhiều vận ôn dịch vô dân tốt nên nước từ sau vui vô vô đạo nên nước đại hại lớn vua tu đức đại hạ loại chị nói thấy bạn đang chữa là chị phương pháp thấy đang muốn xem xếp cường điệu được cái bạn đang ừ, mắc được trừ làn hạn thấy được tìm đến chẳng thể chị được cắt được trị liệu là chữa trị sai đèn trầu cũng chẳng có hiệu lực thấy bạn đang mắc là bạn sắp chết đó là trong đường địa ngục mà đến từ trong con đường súc sinh mà đến từ trong con đường ngạ quỷ mà đến từ trong con đường atula mà đến từ trong nhân loại mà đến từ trong loài trời mà tái sinh đến từ trong những bề mẹ cha mà đến từ trong những hàng xuất gia mà đến đã từng gặp Phật cũng dường mà đến đã từng cúng dường hiền thánh mà đến từng được nghe pháp bắt sâu mà đến bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục bỏ thân này rồi sẽ làm súc sinh bỏ thân này rồi sẽ đại làm ngạ quỷ bỏ thân này rồi sẽ làm an tu la bỏ thân này rồi sẽ sinh vào nhân đạo bỏ thân này rồi sẽ làm vua lại người bỏ thân này rồi sẽ sinh lên cõi trời bỏ thân này rồi sẽ làm vua cả trời bỏ thân này rồi sẽ nghe pháp rất sâu bỏ thân này rồi sẽ được xuất nhân sẽ gặp được tháng 8 bỏ thân này rồi sinh lên trời đô sắp bỏ thân này rồi sinh lên tịnh độ của Phật bỏ thân này rồi liền thấy đức nước Phật bỏ thân này rồi sẽ trụ vào thường giới thanh văn bỏ thân này rồi sẽ trụ vào thường sữa liên giác bỏ thân này rồi sẽ chứng thức động quả bỏ thân này rồi lên thường thường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 vậy nữa, thì nam tử nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chia mà đến câu thịnh